xa xăm có tiếng thở dài khắc sâu mỗi tình không vội vai tiếc cho duyên phận mình ngang trai từng chiều